Cuối cùng mình sẽ học là phần hình học à, Trong phần hình học này mình sẽ tìm hiểu lại và tìm hiểu kỹ hơn, chuyên sâu hơn về hình chữ nhật và hình vuông Với hình chữ nhật mình sẽ có các ký hiệu như là P là chu vi Chữ cái A là chiều dài, chữ cái B là chiều rộng đúng không ạ? À, diện tích là chữ cái S Vậy thì chu vi sẽ được tính như thế nào? Chu vi là lấy chiều dài cộng chiều rộng lấy tổng này nhân với 12 còn diện tích thì lấy chiều dài nhân chiều rộng và mình sẽ làm quen với bài toán là nửa chu vi bằng chiều dài cộng chiều rộng tức là bằng tổng của chiều dài và chiều rộng thì bài toán này bài toán nửa chu vi này sẽ được kết hợp với bài toán mà mình đã nhắc ở lúc nãy là bài toán tìm hai số khi đã biết tổng và hiệu các em nhé với hình vuông thì đơn giản hơn chu vi bằng tổng độ dài của cạnh bằng a nhân 4 dài lấy độ dài nhân độ dài a nhân a và chúng mình sẽ được làm quen với hai khái niệm mới hình bình hành và hình thoi hình bình hành được tính chu vi là tổng độ dài hai cạnh nhân 2 còn về phần diện tích ở đây có chữ cái h có nghĩa là chiều cao khi các em học hình bình hành cô sẽ giải thích cho các em biết chiều cao là như thế nào còn diện tích theo công thức thì là bằng tổng độ chiều cao a nhân h còn hình thoi cũng đơn giản tương tự như hình vuông hình thoi có bốn cạnh bằng nhau chu vi của hình thoi sẽ là a nhân 4 tổng 4 cạnh còn diện tích cô xin ở đây là giống nhân các em nhé diện tích sẽ bằng tích hai đường chéo mn là độ dài hai đường chéo với nhau đường chéo trong hình thoi em nhé tích sẽ bằng m nhân n chia cho 2 Vậy thì đây là bốn hình quan trọng trong chương trình hình lớp 4 Vậy thì các em còn kiến thức nào chưa hiểu, chưa rõ thì các em có thể vào từng mục bài giảng kỹ hơn để tìm hiểu và vừa qua thì cô đã tổng hợp lại kiến thức của chương trình lớp 4 Còn những bài giảng sau, những phần này cô sẽ nói kỹ hơn để chúng mình cùng tìm hiểu vào sâu mỗi bài giảng à, Nhờ quý phụ huynh có thể theo dõi con em mình là học kiến thức đến đâu Nếu như có gì thắc mắc không hiểu, hãy để bình luận ở dưới video Và cô sẽ ra video mới để giúp các em tìm hiểu kỹ hơn về các bài giảng